gì đâu mà sao bà đuổi mà đánh tôi hoài vậy Sammy Trời ơi đâu ra mà tôi tự nhiên đánh Ông dám ăn bánh của tôi là ông xứng đáng ăn gậy của tôi Đứng lại Trời ơi tôi ăn bánh bà hồi nào Ơi ơi này nè khoái từ à, Mệt quá đứng im từ từ tôi, tôi, nói chuyện đã ờ, ờ, Bà làm cái gì bà đuổi tôi từ sáng đến giờ vậy Bánh nào bánh nào tôi làm gì có qua bên nhà bà ăn bánh của bà hả Gì kỳ vậy Có xạo trong cái làng này chỉ có mỗi mình Phong cận tê di xấu trai và bắn bánh của tôi thôi chứ không ai dám ăn bánh của tôi hết trơn á ờ, Hiểu không Lao bà dữ như bà Trần vậy á Còn lâu tôi mới dám qua bên nhà bà để ăn cắp bánh Cùng lắm á tôi lấy bánh của mèo Simmy thôi Chứ đâu lấy bánh bà làm gì Mà tại sao bà nghi ngờ tôi hả Trời ơi chỉ có mình ông thôi tôi không cần biết Ông đứng lại tôi quay, đứng lại đứng lại Tôi biết tôi biết không nói gì Trời ơi tôi nói là không phải tôi mà Trời ơi là trời bánh dạ. gì tôi đâu có lấy đâu Không dạ. phải tôi hơi mệt quá nè mà muốn làm gì mà làm tôi đi mệt quá quánh nè quánh nè quánh nè quánh nè ủa à, à, trời ơi liêu liêu liêu cái vậy thôi quýnh không được nữa liêu liêu Đâu. Đứng lại qua để đâu. Đâu đâu đâu đâu đâu đừng. trời ơi cái gì vậy? À, trời mấy bạn ơi mình buồn quá à. hôm nay á sammy rồi đổi thừa cho mình là ăn trộm bánh của sam mấy bạn ơi trong khi mình đâu có biết gì đâu mình là một người rất là thật thà luôn mình không bao giờ lấy trộm bánh của ai hết trơn á trừ mèo sammy ra là mình không có ăn trộm bánh của ai hết vậy mà bây giờ sam lại nói mình là con người như vậy sammy hiểu lầm mình rồi mình buồn với cái người gì đâu mà giữ như bà chằn vậy ờ. không được mình phải gọi là vô trong đây mình mát doraemon mới được <laughs> doraemon ơi doraemon bạn đâu rồi ở trong phòng ngủ có nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm toilet nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm không có trong toilet luôn gì vậy đâu trời Doraemon ờ, Ai à, <laughs> Doraemon ơi mình buồn quá bạn ơi à, à, à, buồn quá Ủa sao cậu lại buồn? Có chuyện gì? Nói cho tôi nghe đi. À, chuyện là như thế này nè, ông biết gì không? Hồi sáng nay á Sammy đuổi theo tôi, Sammy quýnh tôi quá trời luôn. Rồi còn bảo là tôi ăn trộm bánh của Sam nữa, ông thấy có tức không? Ừ. Hả? à, cái gì? zombie đuổi theo ông rồi sao nó đánh ông à đúng rồi á người đâu mà giữ như bà chăn vậy đâu cũng chết luôn rồi doraemon ơi à. ủa gì kỳ ta tôi nhớ là trong tiềm thức của tôi á là sammy á sẽ gọi là hiền dịu giống như shizuka mà sao tự nhiên giờ sao tôi nghe ông kể xong tôi thấy sammy giống giống giống tay trai em mà ừ y hệt như trai em trong gọi là thế giới chuyện tranh vậy á tôi nói thiệt luôn nha à, nhưng nhưng nhưng mà tôi tôi nói thiệt tôi không có hề gọi là ăn chợ mánh của sam ông tin tôi không ông có tin tôi không à, ê trời với lại một cái tính của một cái người người gọi là ham ăn ham muốn với ông thì ông có ăn thì ông cứ nói thiệt đi đâu có gì phải giấu đâu trời ơi nè chính ông cũng không tin tôi luôn hả tôi nói thiệt tôi mặc dù là ham ăn thiệt á một ngày tôi ăn có thể nhiều thiệt ăn nhiều hơn người bình thường đó nhưng mà tôi không thể nào mà có thể đi ăn trộm bánh của sammy được <laughs> bây giờ bây giờ ông phải tìm cách nào đó để ông gọi là lấy lại gọi là sự trong sạch cho tôi tôi không có muốn mày bị mang tiếng là ăn ăn ăn cắp đồ đâu ừ, thiệt không đó <clears throat> nhưng mà thôi dù sao thì cậu cũng là người bạn gọi là thân thiết với tôi nên là tôi sẽ tin cậu nha hey, cậu có nhớ cổ mấy thời gian của tôi không à, à, cổ máy thời gian hả à, nhớ ở trong hộp bài rồi đúng không rồi sao bây giờ á tôi với lại là ông sẽ gọi là cùng nhau đi vô cái cổ máy thời gian này chúng ta sẽ trở về 15 phút trước để xem coi ai mới thật sự là kẻ đó ăn cắp cái bánh của sammy thấy được không ghê không ghê không Ồ, hợp lý hợp lý trời ơi vậy mà sao mình không nghĩ ra ta tính ra cổ máy thời gian có thể giúp cho chúng ta đi bất cứ thời gian nào mà chúng ta muốn mà ô hợp lý hợp lý được rồi vậy để tôi qua bên kia tôi kêu sammy qua liền để cho sammy biết được rằng là ai mới là người lấy chợ bánh của sam chứ không phải là tôi <laughs> tôi phải qua lại kêu bả mới được để tôi xíu nha được rồi ừ. tức quá mà để mình qua mình gọi sammy qua các bạn ơi ủa phong tự nhiên kêu tôi tới nhà ông chi vậy ha tôi kêu bà tới đây á là để hôm nay nè tôi có mặt Doraemon ở đây nè tôi sẽ cùng với Doraemon bọn tôi sẽ cùng nhau tìm ra được thủ phạm đã lấy trộm bánh của bà để bà không nghi ngờ tôi là người đã lấy được không Trời đất ơi, thôi xào vào dừa ông ơi Ông là thủ phạm chứ ai đó mày đạt đi tìm Tôi đã nói không phải là tôi mà Doraemon thấy chưa Trời ơi, bạn mày mà không tin tưởng gì nhau luôn kìa Bây giờ Doraemon, ông hãy mau đưa bọn tôi đi đến 15 phút trước Để cùng nhau xem thử coi ai là người lấy trộm bánh của Sammy đi Nhanh lên được, được, được, được, được, được Sammy yên tâm Bây giờ chúng ta sẽ cùng ừ. nhau vô cổ máy thời gian Chúng ta sẽ biết được hung thủ thật sự là ai Rồi bây giờ mọi à. người ờ. cùng nhau đi vô cổ máy thời gian nữa nào Rồi mọi người vô trước đi Rồi Sam vô đi rồi ok được rồi <laughs> Mấy bạn ơi Mình nói thiệt luôn á Mình không phải là người lấy trộm Vậy mà Sammy cứ nghi ngờ mình Mình thật sự là rất là buồn luôn Bây giờ mình sẽ đến 15 phút trước Để xem coi ai là người đã lấy trộm bánh của Sammy nha Mấy bạn đó coi Người nào là người đã lấy trộm bánh của Sammy Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha <laughs> Còn bây giờ mình đi đây Hey rồi, ok bạn ơi, bây giờ mình đã cùng với Sammy và Doraemon Bọn mình đã cùng nhau xuống gọi là cổ máy thời gian rồi nè Bây giờ Doraemon, ông hãy mau mau đưa bọn tôi đi đến 15 phút trước đi Để cùng nhau xem thử coi ai là người đã lấy trộm bánh của Sam Ơi Sam, mà có ừ. nhớ bánh của bà để chỗ nào không? Bánh hả? À? Tôi nhớ trong nhà tôi á trong nhà bà đúng không bà mất đúng rồi. vào lúc nào lúc mà tôi đang ra ngoài nhà đó lúc tôi ra ngoài là mất ra luôn. ngoài nhà hả ừ, vậy đúng là rồi. không biết là thời gian là bao lâu rồi thôi cứ quay trở về 15 phút trước đi Doraemon được rồi bây giờ hãy cùng nhau đi đến 15 phút trước để xem thử ai là người đã lấy bánh của ừ. Sammy nha được rồi Doraemon đó, đó, đi thôi hey rồi ok bạn ơi chúng ta đã đến được 15 phút trước rồi nè được rồi Sammy ơi Doraemon ơi chúng ta tới nơi rồi nè ra ngoài đây đi Trời ơi, đi Ủa, đâu, đâu, đâu, đâu. Ừ, à, tới rồi. Hey, tính ra là 15 phút trước vẫn là cái ngôi làng của mình, vẫn bình thường ha mọi người ha. Nhưng mà chắc chắn kẻ trộm sẽ xuất hiện trong vòng 15 phút này thôi. Bây giờ á, ờ à, trùng hợp quá nè đúng ngay nhà của sammy luôn bây giờ bọn mình hãy mau mau đi kiếm chỗ nào đó mình núp để mình gọi là coi coi ai chính là kẻ trộm để lấy bánh của sam nha các bạn ủa mà sam cái bánh ở đâu vậy ở chỗ nào vậy bánh ở trong nhà trong nhà ừ. à có à, phải là cái hộp bánh này không đúng rồi cái bánh tôi để đây luôn á cái bánh này để đây mà tại sao lại có kẻ trộm vô nhà sam được ủa mà sao khoan từ ăn trộm vô trong nhà mà không lấy tiền không lấy gì hết trơn mà chỉ lấy bánh tại sao lại có chuyện vô lý vậy được mình không tin là trên đời nó có kẻ trộm chỉ đang trộm bánh đâu các bạn ơi chắc chắn là có điều gì đó rất là lạ ở chỗ này nè thôi được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau kiếm cho nọ đó để nấp đi Doraemon cậu có cái gì để giúp chúng ta nấp được không có có có có nhà có nhà nhưng mà mọi người đợi tôi tí tôi tôi coi bảo bối của tôi đã à đây đây đây đây đèn pin thu nhỏ Wow, thì ra đây chính là đàn pin thu nhỏ trong truyền thuyết sao uhm, Trời ơi bạn ơi, tính ra mình đọc truyện tranh Doraemon nhiều quá Thì mình cũng biết đến cái đàn pin này nè Nó có thể giúp cho chúng ta trở thành người tí hon Hoặc là có thể giúp chúng ta biến to hệt như người khổng lồ luôn Vô cùng xịn luôn nha các bạn Thôi được rồi, vậy bây giờ để tôi test thử nha à, Doraemon, bạn đứng im để để tôi tôi thử chiếu đàn pin thu nhỏ cho người bạn thử nha Ok, chiếu nè Ui Wow Doraemon nhỏ xíu luôn kìa Tụi bé nhỏ rồi nè Dễ dạ, thương quá à Rồi được rồi bây giờ tới lượt Sammy nè Sammy đứng im Rồi Rồi đây đây đây Rồi rồi đứng im nha đứng im nha Chiếu nè Rồi Ô, oh, rồi xong luôn Sammy cũng nhỏ luôn nè các bạn ơi <laughs> Rồi ok Bây giờ Doraemon Cậu cầm lấy cái đèn pin này Và chiếu cho người mình đi Được Cậu chuẩn bị nha Ok ok một hai ui trời ơi các bạn ơi mình cũng biến nhỏ lại luôn rồi nè nhỏ xíu xíu siêu luôn bạn ơi xịn quá xịn quá thôi được rồi vậy bây giờ chúng ta cùng nhau kiếm cho nào đó để núp đi để xem coi ai chính là kẻ trộm đã lấy trộm bánh rán của sammy nha thôi được rồi à, núp ở đâu bây giờ ta ơi bên dưới này được nè mọi người chúng ta chui xuống dưới này nè ok xuống dưới đây xuống dưới đây rồi bây giờ bọn mình sẽ núp ở đây để xem coi kẻ nào đã lấy trộm bánh rán của sammy nha các bạn nha chờ xem nào la la la la la la la à, sammy kìa hôm nay mua quá trời bánh rán nhà sammy luôn vừa thơm vừa ngon luôn á hmm để xem coi bây giờ có bánh rán rồi thiếu gì nữa ta à, à truyện tranh trời ơi vừa ăn bánh rán vừa đọc truyện tranh là số 1 rồi bây giờ mình sẽ đi mua truyện tranh nữa là về là ăn là tuyệt tuyệt vời thôi đi mua truyện tranh thôi Ê, trời ơi, ăn bánh rán một mình kìa trời À, trời ơi, tính ra là Sammy có bánh rán mà Sammy dám giấu ăn một mình ha Đúng là cái đồ ham ăn Ờ, ờ, thì tôi mua, tôi mua mấy cái à, tôi ăn mình thôi chứ Ông kia hôm qua ăn hết ra ai biết được, trời trời Đúng, Đúng là cái đồ ham ăn như vậy à, mất bánh rán cũng đáng nữa Vậy mà Sam không chịu ừ. kêu ờ. tôi qua ăn chung Ôi trời, thì, thì, thì, bây giờ vấn đề quan trọng là bây giờ tìm coi thủ ai là người lấy cái bánh của tôi kìa Ngồi đó mà ngồi nói gì vậy Thôi được rồi, lần này hói nha, mai mốt Sam Sammy mà giấu bánh nữa là coi như tôi bo xì Sam không thèm chơi chung nữa luôn thôi mà tắt bây giờ chúng ta ờ, phải đứng ở đây để xem coi kẻ nào chính là hung thủ mới được Sammy ơi Sammy à Sammy ơi ủa gì kỳ vậy ta mình nhớ là rõ ràng là Phong Cận á, bảo với mình là hôm nay sẽ cùng Phong Cận và Sammy cùng nhau đi cắm trại mà Sao hôm nay không thấy ai chơi trời Hả? Ai, Thiệt tình luôn á, mấy người này cho mình leo cây mất tiêu luôn rồi Ủa? Gì vậy ta? Trời ơi, bánh rán nè hả nhà của sammy có bánh rán hả để để mình lấy một một cái ăn ăn ăn một cái chứ không sao đâu nha nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm ôi ôi bánh rán ngon quá à thôi ăn thêm cái nữa nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm trời ơi nó ngon quá ăn thêm cái nữa coi nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm ăn thêm rồi xong luôn mình lỡ mình lỡ mình lỡ ăn hết bánh quét luôn rồi giờ sao đây sammy mà biết được sammy sẽ mắng mình đó <laughs> bây giờ sao đây bây giờ sao đây bây giờ sao đây chạy luôn <laughs> à thì ra là như vậy vậy là biết hung thủ rồi ha đâu đây mình trời đất ơi cậu còn gì để nói không hả mình, <laughs> mình xin lỗi mình xin lỗi mọi người tại vì bánh gái ngon quá nên là mình mới ăn với lại là mình cũng quên mất là mình lấy luôn á mà mà lúc đó mình sợ mình sợ mình nói ra sammy sẽ mắng mình nên là mình không có dám nói <laughs> trời ơi tính ra cậu ăn thì cậu phải nói chứ tại sao cậu lại không nói để cho sammy hiểu lầm mình rồi quýnh mình quá trời nè Ừ, mình biết lỗi rồi biết cậu tha lỗi cho mình nha ừ, ừ, ừ trời ơi không ngờ cậu vậy luôn á thôi không sao nói chung là đây lần đầu của cậu cậu chỉ cần cho tao quánh cả tết giận à được không nhìn cái này cái cây to vậy cái cây tao đụng vậy bà nội quýnh một cái rồi đôi mon chết luôn <laughs> chứ đâu mà sống nổi à, trời đúng rồi à. thôi nói chung là đây là lần đầu như lần cuối nha lần sau cậu muốn ăn gì cứ nói tôi tôi cho cho cần gì phải ăn lén đúng không đúng rồi. ăn là tôi đánh á Ôi trời, cái gì kỳ vậy? Sao Doraemon bà tha còn tôi bà quýnh tôi là sao? Cái gì kỳ vậy? Tại vì Doraemon làm lần rồi còn ông làm cả ngày cả tháng cả năm mà lúc nào ông chàng. Trời ơi, đúng thiệt là thiên vị luôn các bạn. Thôi nhưng mà không không sao. Hey, bây giờ cũng đã biết hung thủ là ai rồi, đó chính là Doraemon các bạn ơi. Thiệt không á, Doraemon ham ăn quá Doraemon hay như vậy á là mình đã có thể lấy được sự trong sạch về cho mình rồi mình không phải là người gọi là đã lấy trộm bánh của sam nè sam tôi nói cho bà biết nha ừ. bà cứ hung dữ như vậy đi 11 á bà lớn lên á xong đầu không thèm ai có ai mà thèm gọi là lấy bà đâu bà hung dữ vậy á là bà ơi ơi ơi ơi đến già luôn á kệ tôi trời tôi không dừng đó kệ tôi được chưa si vậy hả vậy thôi tôi nói ừ. bà biết nha ừ, chắc là ai cũng phải xui xẻo lắm á mới cưới được bà cái đồ cái đồ hung dữ ha thôi rồi đâu đâu anh bọn mình đi dài đi à, liêu liêu bo xì cái đồ hung dữ ha đi dài thôi đi ờ, xin lỗi ờ. sammy nhiều nha tôi xin lỗi sammy nhiều nha rồi cái dép treo bye bye nha bye Ê, bye bye cái gì bây giờ hãy mau mau quay trở về cổ mấy thời gian để còn về lại thế giới thực tại chứ nhanh lên ờ ha tôi quên tôi quên tôi còn teo nhỏ nè mệt rồi rồi rồi rồi rồi thôi ủa sao mà mình từ nãy giờ cứ suy nghĩ hoài cái chuyện đó vậy ta đau đầu thiệt luôn á nè ông cận cậu đang làm gì mà sao thấy suy tư quá vậy À, tôi đang có một số chuyện đang rất là khó nghĩ luôn á Doraemon hồi nãy á không biết là tôi nói như vậy có nặng lời với sammy quá hay không tôi bảo á là sammy mà hung dữ như vậy á thì mai này đến già cũng không ai hèm cưới đâu ới chồng luôn nhưng mà xong rồi tự nhiên giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ á không biết rằng là mai này sammy sẽ cưới ai ha rồi tôi nữa mai này tôi sẽ cưới ai chuyện đó thì tôi không có biết được đâu nhưng mà tôi nghĩ là chắc là sau này sammy sẽ không cưới một người vô dụng như ông đâu ai nè nè hơi nặng lời nha doraemon tính ra là tôi cũng gọi là một cái người ờ, rất là đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh minecraft mà ông nói vậy là không được đâu nha mấy mấy mấy bạn fan có thấy mình đẹp trai không nhớ bình luận cho mình biết <laughs> nhưng mà sao mà ông nói tôi cũng thấy lo quá không biết sammy sẽ cưới ai ha Ờ, hay là bây giờ ông có thể nào á đưa tôi đến rồi là 5 năm sau để tôi xem coi trong tương lai tôi sẽ cưới ai làm vợ và Sammy sẽ cưới ai được không? À, lại vừa sử dụng của mấy thời gian nữa hả? Trời hôm nay sử dụng hơi nhiều rồi đó. Ờ, đi mà Doraemon làm ơn đi mà Tôi chỉ muốn biết rằng là 5 năm sau Sammy sẽ cưới ai ờ, Và tôi sẽ cưới ai thôi Được không Ê, thôi được, nếu mà cậu muốn thì tôi sẽ giúp cậu Nhưng mà sau này cậu bớt gọi là làm mấy cái chuyện tào lao đi Trời ơi, toàn phải dùng tới bảo bối của tôi không à Rồi, tôi biết rồi mà Nhưng mà ừ, cái điều này đâu phải là điều tào lao đâu Cái này quyết định cả tương lai của tôi đó Đi đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên Lên đây, lên đây được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến đó hay là Doraemon? Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vô cổ mấy thời gian Và đi tới 5 năm sau để coi coi là Phong Cận sẽ cưới ai nha Được rồi, đi thôi Hey hay à Ok Và chúng ta đã được đến Ủa, Ủa mà khoan từ Chỗ này là chỗ nào đây Ủa Đám cưới nè Ủa chỗ này chắc chắn là đám cưới luôn á Doraemon Nhìn nè Hoa hồng nè Các kiểu nè Rồi còn có bàn ghế Các kiểu nữa Ở, ở chỗ này nguyên cái tim to đùng luôn Hả Chỗ này hình như là đám cưới của của ông á ủa đám cưới của tôi hả à? ủa vậy là có nghĩa chúng ta đã đến được à, gọi là người ta tương lai năm năm sau bạn ơi tự nhiên mình cảm thấy hồi hộp quá không biết uh, vợ của mình là ai ta trời ơi ngại quá ngại quá à Ê, phong ờ, cận ơi phong cận ơi phong cận ơi hả sao sao hình như tôi thấy ở trên lễ đường á là cô dâu hay sao á ô thấy cô dâu trên kia kìa Ôi, trời ơi mấy bạn ơi mình hồi hộp không biết cô dâu là ai nữa à, mình mình mình phải đến đó mình xem thử mới được được đâu anh ờ, ông, ông ờ. mau tới đó để coi gọi là mặt của cô dâu là ai đi ok ok để, để tôi tôi nhưng mà sao mà tự nhiên tôi thấy ngại quá rồi à, Doraemon ơi nhưng mà để để để mình xem thử nha bạn nha mình cũng hồi hộp quá ok mình sẽ cúi xuống như thế này luôn để chúng ta cùng nhau xem thử coi là ai nha à, à, à, bạn gì đó ơi ủa gì hả à cái gì vậy trời là là là là vợ tương lai của mình được các bạn ơi không thể đâu không thể đâu đi đi về <laughs> ủa có chuyện gì vậy ta gì kỳ vậy trời uhm, trời ơi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ui đẹp dễ sợ à vậy có thể là mai được đám cưới rồi uh. ủa gì đây ủa gì vậy cay trời trời đang làm gì đám cưới người ta vậy cay gì kỳ vậy ủa vậy ủa gì đám cưới vậy ủa đây lại đám cưới đâu trời ơi trời ủa tôi tưởng đâu là hôm nay là lễ hội cosplay chứ gì kìa ôi trời ơi à đất ơi lễ hội cosplay nào mà có hình trái tim có bông hoa có vàng cắt mời tới đây là đám cưới của người ta trời thay đổi em cái thì ghê quá à Ôi. ủa em tưởng đâu là cái này là lễ hội cosplay công ờ, gì giờ lộn lộn cô dâu gì chú rể với ủa ở ờ, đây là đám cưới của sammy hả rồi mai đám cưới mai hôm nay chỉ là mới gọi là giận đồ thôi mai đám cưới rồi mai cưới rồi nè <laughs> wow thì ra là vậy trời vậy mà mình tưởng đâu lễ hội cosplay chứ ủa mà hỏi hỏi hỏi hỏi chơi nè ủa ủa, ủa ngày mai là sam cưới ai vậy muốn biết không muốn biết chứ Người đó chính là Hello team, hello team